Mua một gói Omo, và có cơ may trúng 300 triệu đồng hoặc nhiều giải thưởng khác. Và cùng đóng góp vào quỹ quà Tết để chia sẻ cho trẻ em nghèo.